chào các bạn hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa nhật bếp có hiệu là Rinnai KGM 33 NJG đây là nội thất bên trong của bếp đây bếp này còn rất là đẹp thì bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoài thất của bếp này đây là bếp nướng này có mâm vựa mâm và vỉ nướng bằng inox hộp nướng thì còn rất là đẹp bên đầu hộp nướng đây còn rất là đẹp bếp này được xuất xưởng vào tháng 10 năm 2017 giờ tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa ngọn lửa rất là xanh sau 5 đến 7 giây cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại đây. bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng à, tập đóng lời la thì à, một số bếp nó sẽ phát ra tiếng bếp còn một số bếp nó sẽ nghe tiếng tập đóng lời la thôi đây là bếp bên trái nè bếp bên phải bếp nướng thì công tắc của tôi vẫn còn đang mở đây tính năng thứ hai á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi thì tôi sẽ dùng hai miếng sắt mô phỏng cho hai cái đáy nồi nè thì ở điều kiện hoạt động bình thường thì đầu qua cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà làm nguội đi đáy nồi á nhiệt độ nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho cho dù các bạn cơ buổi bếp nó cũng sẽ không hóa không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn bị lõm lên á không tiếp xúc được đầu que cảm biến cho dù các bạn đang nấu ở nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam vì khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ nên nó sẽ hao pin hơn như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Maxell á <clears throat> ba loại pin này nè sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này à, chắc là kém dành cho bếp ga nội địa Nhật nên các bạn hãy tránh ga còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một pin pin sạc pin hiện có cực âm và cực dương thì khi vô bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh, <coughs> tránh trường hợp gắn đấu cực đi theo pin nó là một cục sạc nè có đoạn dây <coughs> có đoạn dây dài 3 mét bếp uh, bên phải tôi đã tự động nhắm uh, ờ, nhỏ lửa bếp đang có nhiệt độ cao đây 214 độ tùy ờ, mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp bên trái của tôi á là 212 độ bây giờ mà mình có tăng uh, chỉnh lớn nhỏ đi thì cái ngọn lửa nó cũng sẽ không được tăng giảm nhiều nữa tại nó đang có nhiệt độ rồi còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van 50 lốt 345m van này nó cho lượng chất tu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật, là Nhật á thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh mà bếp nấu bên trái uh, của tôi nè đã tự động tắt lửa và phá ga nè sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang nở đây bếp bên phải cũng vậy đã tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang nở thì bây giờ tôi cũng sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi pin <clears throat> thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin thì tôi gắn kèm theo lò, lò xo nè các bạn về các bạn bẻ móc nè bẻ nhẹ lên và các bạn móc vào cực dương của cục pin đây móc vào cái kẻ nè các bạn móc vào bên đây cực dương luôn luôn hướng ra bên ngoài là dấu cộng nè nếu mà các bạn à, không móc vào á mà các bạn để cái lò xo như vậy khi mà ta mà kéo hộp pin ra vô á bên đây là phần cực âm nè cái lò xo hãy chạm vào phần cực âm của viên pin làm pin hư nên các bạn à, nhớ móc vào đây. dấu cộng luôn luôn hướng ra bên ngoài đây. bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường nè còn để nhận biết pin yếu á các bạn có thể theo dõi theo à, cái đèn này học pin nè khi pin yếu nó sẽ báo đỏ lên hoặc ta cũng có thể nghe theo <clears throat> nhịp tín lửa của bếp đây nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu à, còn đây là đầu chờ của sạc pin đây hết pin này các bạn đóng cục sạc vào đây. thời gian sạc nó khoảng 18 à, tiếng thì ta vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường à, màu đỏ là đang à, pin này chứng tỏ còn nạp vào được nè khi mà cái đèn chuyển qua màu xanh là bên đầy thì các bạn tắt cục sạc đi còn à, tuổi thọ viên pin này á nó khoảng 4 đến 5 năm 4 đến 5 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi cũng bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ chúng ta nấu nướng những món ăn là biết ờ, được ờ, thời gian chính đây là ổ cắm hiện giờ nè thì các bạn mượn qua cục sạc nè sau đó các bạn cắm vào ổ cắm hiện giờ sau các bạn cắm vào ổ điện nè thời gian cho nấu cắm hiện giờ được 60 phút ta có thể tùy chỉnh ờ, thực hiện thời gian mà ta mong muốn thì tôi sẽ chỉnh các bạn đợi tôi đây tôi sẽ ờ, chỉnh một phút thử bếp nè khi các bạn sử dụng ổ cắm hàng giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hàng giờ á bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian bếp nó cũng sẽ hoạt động bình bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện của pin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 hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu biết vào ngày <clears throat> vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem đây rồi đây sau khi hết một phút rồi bếp nó tự động tắt lửa và thoát ra công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn về khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mắm hứng để hay nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô và giúp ta dễ dàng vệ sinh mâm hứng hơn bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua chứ bếp thì chúng đã bọc lưới chống chuột và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chui vào <clears throat> chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video lúc sau có cây nhỏ mới bỏ pin như